này con voi voi xanh đó cái heo cái heo sáu con cá heo là sáu sáu con cái heo đây một cục là 12 con cái này hai loại một loại là bóng bông bóng phao đây là bong bóng bạc cái này là hình con con voi nha con voi một cục như thế này là 12 con 1 2 3 4 5 6 chia ra làm đôi này mình xé ra để buộc lại cho nó đỡ bị lộn không Nè, cái này là cách mua này. này là để lại trong thùng đỡ bị lộn bơm bướm bơm bướm nhũ 10 con bơm bơm bướm nhũ mười con bốn nhũ này là cá heo này là chim đại bàng mới nè này là đại bàng cũ giờ đang tìm cái mẫu con bông bướm tìm mẫu con bông bướm nhũ này là khủng long này mới bay ha này là Pikachu đây con Pikachu luôn đây bấm nhũ bấm nhũ 10 một bịch như thế này là 100 cái và số lượng lẻ thì phải chiết ra bấm nhũ 10 cái chiếc cái này ra cái này á nó có một cái mí mí này là mí băng keo nếu chúng ta mà dán dính vô trong này luôn là nó thì chóc cái màu chóc cái màu trong con bướm xé bỏ luôn cắn bỏ cái mí dán này ha để cho nó không có bị dính vô trong bông bóng á không bị chóc màu tám chín mười mười bấm nhậu đây bấm nhậu xong mười cái còn cái này á thì rảnh á thì chúng ta đếm luôn 10 cái còn không rảnh thì ta để khi nào à, có thời gian chúng ta đếm tại giờ nhiều việc quá vừa làm website vừa làm youtube và vừa đóng hàng chung cũng khá là nhiều việc thôi vừa đi buôn bán nữa con cái nữa ừ. rồi xong rồi tới con phi cây chu ha phi cây chu phi cây chu 10 cái đây phi cây chu đây là hình hài cái cây chu không điểm cho đủ không một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ha nên làm bóng bạc này mình lấy tối thiểu là 10 cái mua, mua tối thiểu là 10 cái trở lên tại vì mua lần có một cái cái giá thành nó rẻ quá mình ship đi cái nữa tiền phí vận chuyển nó còn cao hơn tiền hàng đa số là mua này 10 cái trở lên để mình bán hoặc là rồi tới con cá heo bông, bông bóng bạc con cá heo ha bông bạc con cá heo là bóng này đây này hiện tại nó chỉ có màu xanh thôi màu hồng thì nó hết hàng rồi hết mẫu rồi giờ phải điếm giờ phải điếm ha mình điếm cái nào cũng được một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười ha thì bóng bạc á, nhiều khi à, nó bị như thế này nè chúng ta đi đếm ví dụ chúng ta lấy lấy nguyên lần nguyên lóc trăm cái trăm cái để đỡ bị à, đỡ bị, bị sai sót á. nhiều khi mình đếm á, nó cũng sẽ bị sai sót trên lệch một hai cái thì anh chị về mình phải về phải kiểm lại sai sót thì mình phải báo nhiều khi cũng cũng phải sự sai sót nhưng mà mình làm lâu thì nó sẽ không có sai sót thôi. sau này à, vài ngày nữa là các trang web khi à, mình à, thời gian thời gian xong á là cái trang web sáng tỏ cơm á, là mình em sẽ không bán hàng trên đó nữa mà em sẽ giao toàn bộ lại cho bà xã em bán hàng trên shopee ha chuyển toàn bộ sản phẩm qua shopee hết trang web đó em sẽ cập nhật lại không bán hàng nữa tại vì làm việc khác còn nhiều việc để làm rồi tới cái hình con à, siêu nhân siêu nhân nhện siêu nhân nhện lớn chuyển đổi qua shopee trang thương mại điện tử để cho một phần là anh chị và các bạn ờ, dễ tin tưởng tiếp theo là mình ờ, sẽ dễ đặt hàng trên đó luôn thì trên đó nó cũng ờ, anh chị và các bạn nào có thẻ tín dụng thì mình mua hàng trên trực tiếp trên các trang thương mại điện tử luôn thì nó cũng có nhiều ưu đãi và nó cũng sẽ tốt cho cái lịch sử tín dụng của chúng ta thì bây giờ đây là cái sản phẩm đây là con người nhện người nhện lớn đây là người nhện lớn đây này thì mình biến sẵn rồi em biến sẵn rồi rồi tiếp theo đó là con vịt cánh xanh lớn nha vịt cánh xanh lớn vịt cánh xanh lớn mọi người và các bạn bán hàng trên shopee trên mạng á, thì mình làm combo như thế nào thì mình làm ờ, như vậy ví dụ như chúng ta xỉ 6 con hoặc là à, 6 cái thì chúng ta cứ làm như vậy khi chúng ta đóng hàng nó sẽ không bị lộn ha không bị lộn nhiều khi cái món này 6 cái món kia 12 cái món kia 24 cái nó lu bu hết nó làm cho mình lỏng quẩn bị lộn nên khi mình đóng hàng mà bán hàng trên Shopee á, thì mình làm combo nó giống giống nhau ha rồi tới về cánh xanh lớn là 6 là một ha 6 con về cánh xanh lớn đây con vịt cánh thanh lớn con vịt này nè mà nó cũng một lóc 12 con nó nào thuộc bóng phao rồi thì mình cũng phải chiết ra 6 con ha một hai ba bốn năm sáu đó một hai ba bốn năm sáu ha là 12 thì mình bán hàng trên Shopee là mình làm combo 6 con hoặc có thể là ba con bốn có nghĩa là mình làm sao mà để cho cái combo nó nó nó nó, nó, nó không bị lộn á khi mình đóng hàng nó không bị lộn cho đang quay video không không lấy nó được đâu con bởi vì cha đang đóng hàng con chơi rồi đâu có được cha, cha đóng xong rồi cha mới chơi được ok con ra ghế ngồi đợi cha đi rồi à, cái sáu con này chúng ta cũng phải buộc lại luôn để khi chúng ta đóng hàng thì nó sẽ không bị ờ, đóng hàng nó không bị ờ, bị lung tung à, chúng ta buộc lại rồi xong là tới con cá mập á cá mập cá mập lớn